xin được kính chào tất cả mọi người ạ. À, chào mừng cô chú anh chị cùng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh sơ cầu sổ số miền Nam của mình. hiện tại bây giờ là à, 16 giờ 52 phút của ngày thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023 đó. Chúc mừng tất cả mọi người đây chính là cái bản kết quả mở thưởng của chúng ta mới sổ ra xong đúng không ạ? Thì sau khi kết quả sổ số đợi ra thì mình có ngồi phân tích và tiếp tục lên kênh để đưa ra những cái dự đoán, những cái đường cầu cho tất cả mọi người tham khảo vào chơi ngày tiếp theo ngày mai đúng không ạ? Thì à, dự đoán cũng như những con số mình chốt mình đưa ra cho mọi người tham khảo thì mình uh, xây dựng đó là kênh uh, chia sẻ cho tất cả mọi người đều là hoàn toàn là miễn phí đúng không ạ mọi người yêu mến kênh thì nhớ bởi lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh của hộ kênh để kênh có động lực tốt nhất uh, phát triển có những cái đường cầu hay những con số đẹp uh, giúp ích cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo và chúng ta chơi hàng ngày đúng không ạ thì mình cũng đã nói rồi mình uh, có chốt và mình chỉ cầu cho tất cả mọi người thì các bạn có trùng các bạn có kết các bạn có thích các bạn hợp với các bạn con số đấy các bạn chơi còn không hợp không thích hoặc là bạn à, à, không muốn chơi thì à, mình cũng không níu kéo gì cả đúng không mình làm về đam mê làm về chơi thôi đúng không thì mọi người yêu mến thì à, nhớ để lại cho mình một like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé và trước mắt tất cả mọi người đây trước là cái bản kết quả mở thưởng ngày hôm nay giảm sổ ra thì đối với đầu tiên à, Vịnh Long cùng có ba đài Vịnh Long mình rơi vào Trà Vinh đúng không ạ đầu tiên Vịnh Long có con số 96 là con số đầu và đuôi là con số kép 22 tổng 4 và là càng một đúng không ạ tiếp theo bình dương chúng ta có đầu là con số 47 đuôi là con số 50 đúng không ạ tổng 5 và là càng 7 tiếp tục trà vinh đầu là con số 81 đuôi là con số 41 tổng 5 và là càng 1 đúng không ạ như vậy thì à, đặc biệt ngày hôm nay đối với đài Bình Dương và Trà Vinh đều là tổng 5 đúng không ạ? Tổng 5 càng à, càng thì có vịnh long cả một và trà vinh cả một rồi thì kết quả những con số đã ra thì chúng ta cùng à, điểm qua à, cái phần lô của các bài như sau các bạn nhé đối với vịnh long thì à, đầu số 4 và số 5 là bị cong tiếp tục đầu số 6 là bị cong đúng không ạ à, con lô hai nháy kép còn có 88 kép nhân 2 đúng không ạ và ở đầu số 1 thì à, ra sổ được 4 số đúng không ạ? Rồi thì à, đến Bình Dương thì đầu số 6 nó bị câm duy nhất thì đầu số 6 thôi các bạn ạ đấy và tới đài Trà Vinh thì à, từ đầu 0 cho đến đầu 5 thì à xin lỗi các bạn từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì đầu số 5 lại bị câm đúng không ạ rồi thì kiểm điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì à, chúng ta cùng điểm qua phần trên kênh của mình có chốt cho tất cả mọi người các bạn nhé thì à, chỉ có duy nhất chúng ta bị một ngày bị cạnh thì ngày hôm qua chúng ta cũng tiếp tục đặt ăn pro rồi thì ngày hôm nay liệu có cả phái đặt thành công không thì à, xin mời tất cả mọi người cùng kiểm chứng đối với kênh của mình đúng không ạ đầu tiên vịnh long thì mình có chốt cho tất cả mọi người bao lô đó là bảy chín chín bảy đúng không ạ bảy chín chín bảy thì nhìn trên bảng kết quả các bạn thấy rất một điều rất tiếc đúng không ạ chín bảy thì nó về trên sáu một cái điều đáng tiếc đầu tiên đập vào mắt của tất cả mọi người đúng không ạ chín chín bảy, đây có chín hai, chín chín bảy. thì à, như vậy thì à, Vịnh Long chúng ta không có lái thành công rồi tiếp tục đến Bình Dương đúng không ạ Bình Dương mình có chốt ba lô cho tất cả mọi người đó là năm tám tám năm đúng không ạ năm tám tám năm đây rồi còn tám năm của ta chúng ta đã xuất hiện năm tám liệu có xuất hiện hay không để chúng ta ăn cả cặp với bạn nhé rất tiếc là con năm chín các bạn ạ năm tám tám năm thì nó về năm tám à tám năm có rồi thì năm năm tám không về về năm chín cũng khá là tiếc đúng không ạ vậy thì tiếp tục kênh của chúng ta lại gặp hái thành công đối với đài bình dương đúng không ạ đây 85 nổ tương bừng đúng không ạ thì mình cũng xin chúc mừng tất cả mọi người à, những anh những chị nào có theo ở đài bình dương có năm tám tám năm thì à, đã gặt hái được thành công con 58 thì mình mặt cho anh em làm kênh thì à, mình cũng xin à, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ và đã luôn xem kênh của mình đúng không ạ thì mình hy vọng rằng là những cái lượt like lượt xem của tất cả mọi người sẽ dành cho mình sẽ ngày càng đi lên các bạn nhé đấy cổ vũ tinh thần cho mình bằng những lượt like đăng ký kênh cũng như xem kênh của mình à, có lượt xem nhiều hơn để à, đến giới thiệu đến mọi người biết đến kênh của mình nhiều hơn đúng không ạ mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi mình không có thu phí hay là không có dán up zalo để thu phí của tất cả mọi người hay gì cả đấy, đúng không ạ mình làm vì đam mê thôi tiếp theo trà vinh thì à, mình có chốt cho tất cả mọi người đó là năm bốn bốn năm đó năm bốn bốn năm năm bốn bốn năm rất tiếc năm bốn bốn năm thì ở đây nó có còn bốn bốn các bạn cũng khá là tiếc đấy năm bốn như vậy thì à, không phải lái thành công rồi và đầu đuôi thì mình có chốt cho tất cả mọi người đây ạ hai ba ba hai đó ba bốn bốn ba hai ba ba hai ba bốn bốn ba thì ở đây có bốn mốt bốn bảy cũng khá là tiếc các bạn ạ đây và bốn bốn ba đó bốn ba cái bốn bảy bốn mốt khá là tiếc bảy sáu sáu bảy năm chín chín năm bảy sáu sáu bảy năm chín chín năm thì như các bạn cũng đã thấy rồi à, mình đã nói đầu tiên đúng không ạ còn 96 nó đập vào mắt ở à, đây có 95 đúng không ạ khá là tiếc thật sự mà nó cũng khá là tiếc đúng không ạ như vậy trên điểm qua kết quả thì à, kênh của chúng ta tiếp tục uh, gặt hái các thành công đối với đài Bình Dương là có số 58 các bạn nhé thì mọi người ấn kênh thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh để mình có động lực tốt nhất à, đưa ra những cái phần dự đoán những con số cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo đúng không ạ và tiếp tục thì à, đến với cái phần chốt số thì mình sẽ à, ngày mai ngày thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ thì gồm có thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước và Hậu Giang đúng không ạ mình sẽ chỉ cho các bạn một cái đường cầu đối với đài bất kỳ các bạn nhé mình sẽ chỉ thành phố Hồ Chí Minh nhé Rồi, mình sẽ chỉ ở Long An các bạn nhé, bất kỳ nhé. Mình sẽ chỉ một cái đường cầu. Thì các bạn nào muốn chia sẻ đường cầu hoặc là các bạn các bạn muốn chia sẻ đường cầu hoặc là các bạn muốn yêu cầu mình chia sẻ những cái đường cầu đối với những cái đài nào thì các bạn à, à, ghi vào cái phần bình luận của mình nhé mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn nhé hôm nay mình sẽ à, chia sẻ cho các bạn một cái đường cầu lô ở đài Long An cầu này nó đã ăn thông được bốn hôm rồi rồi thì cái đường cầu này thì mình ờ, sẽ chỉ cho tất cả các bạn nhé. Thì mọi người yêu mến kênh thì mất chút thời gian để lại cho kênh một nút like các bạn nhé để đăng ký kênh cũng như ủng hộ mình. Và mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người đúng không ạ? Một cái đường cầu này thì nó bắt xuất phát từ ngày 14 tháng 1 năm 2023 đúng không ạ? Đây. Thì ờ, cái đường cầu này ở ừ, gồm có giải G3 và G4 các bạn nhé. Đây. Các bạn để ý nhé, mình có chỉ cho tất cả mọi người à, thật sự mà nói mình chỉ chậm lại cho mọi người để chúng ta à, để mọi người được biết và mọi người tham khảo đúng không ạ thì à, cái đường cầu này là đường cầu song thủ các bạn nhé song thủ lô bắt hai số đây đầu tiên thì à, ở g 4 đúng không ạ g 4 thì à, các bạn lấy giải g 4 1 2 3 4 5 6 7 đúng không ạ chấm 7 các bạn lấy con số 1 cho mình nhé đây tức là giải cuối cùng của giải 4 đấy các bạn lấy con số 1 đúng không ạ xin lỗi các bạn nhé các con này là không phải mình bị nhầm đây các bạn lấy số con số g một g hai G, giải 4, G1, G2, G3 đó ạ. Đây, con số 1 đó ạ. Và giải G3. Giải G3 thì các bạn lấy con số 4 đó ạ đấy thì các bạn ghép lại các bạn nhé đây chúng ta sẽ có con 14 41 đúng không xin lỗi các bạn 14 41 14 41 các bạn nhé thì à, chúng ta sẽ chơi 14 14 41 ngày hôm sau đúng không thì sang ngày hôm sau thì đây con con 41 đã xuất hiện đúng không ạ đây 41 đã xuất hiện đấy tương tự như vậy thì à, tương tự như vậy thì các bạn có thể thấy lấy ở dàn g bốn đúng không? và dàn g ba thì các bạn lấy con số 3 đúng không ạ rồi bốn chấm một chấm hai chấm ba các bạn lấy con số chính giữa đây đúng không? của giải G chấm 3 đúng không ạ G bốn chấm ba và giải G ba các bạn lấy số thứ nhất thứ hai các bạn bỏ các bạn lấy con số dựa này đúng không ạ và con số 5 đúng không ạ các bạn kéo lên đúng không ạ sẽ có 35 và con 53 đó ạ 35 và 53 35 và 53 Đây trong ngày tiếp theo đúng không ạ Đây mình có tắt mấy cái quảng cáo này cho nó dễ nhìn đi 35 và 53 đúng không ạ Thì à, nhìn trên bảng kết quả các bạn có thể thấy đúng không ạ 35 xuất hiện đã xuất hiện đúng không? còn 35 đúng không? 53 thì không có rồi tiếp tục tiếp tục chúng ta lấy g4 và g3 đúng không ạ ở đây có một số 3 và ở đây có số 6 đúng không các bạn đấy 3663 các bạn nhé 36 63 chơi trong ngày tiếp theo đúng không ạ chơi trong ngày tiếp theo 3663 đúng không ạ thì à, nhìn trên cơ bản kết quả các bạn có thể thấy con 63 đây đúng không ạ nổ tương đương 63 36 thì à, không xuất hiện rồi tiếp tục tiếp tục G4 và G3 đó không ạ chúng ta lấy con số 4 và G3 chúng ta lấy con số 8 đó không ạ chúng ta nối lên à, 48 và 84 đúng không ạ được 4 sẽ có lô 48 và 84 đúng không ạ chơi cho ngày hôm sau đó không ạ thì à, lên trên cái bảng kết quả của ngày hôm à, rồi đây đúng không ạ thì các bạn có thể thấy 48 và 84 đúng không ạ 48 lại xuất hiện đúng không ạ 84 thì à, không có rồi có 48 đúng không ạ như vậy thì theo cái đường cầu này theo cái đường cầu này các bạn nhé thì ngày mai à, chúng ta sẽ có con số 0 và giải thứ ba chúng ta sẽ có con số 7 đúng không ạ chúng ta sẽ bắt 07 và 70 đúng không ạ 07 và 70 chơi trong ngày mai đúng không ạ chơi trong ngày uh, mai ngày 18 đúng không? ngày 18 tháng 2 ngày 18 tháng 2 đúng không Như vậy thì à, à theo cái đường cầu này thì ngày mai chúng ta đối với là Vịnh Long thì chúng ta sẽ có không bảy bảy không ạ đấy các bạn có muốn à, chia sẻ vì cái video của mình làm thời gian nó khá là dài đúng không ạ thì không có thời gian mình chỉ cầu nhiều nếu các bạn yêu mến kênh hoặc là các bạn có muốn chỉ cầu những cái đường cầu nào đối với đài nào ấy, thì các bạn à, ghim vào cái phần à, bình luận ở kênh mình ấy, mình sẽ à, chỉ với tất cả mọi người các bạn nhé và đối thành phố Hồ Chí Minh ngày mai mình sẽ có con lô 32 và con 23 đúng không ạ và Bình Phước thì sẽ có con 68 86 Hậu Giang mình sẽ có con 6, oh, à, xin lỗi các bạn 32 rồi con uh, à, 48 rồi đầu đuôi số 4 đài mình sẽ có con 78 87 à 86 68 87 78 rồi con uh, 39 93 đó rồi, trên đây là những con số cho tất cả mọi người các bạn tham khảo vào ngày mai, ngày 18 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Và video của mình chia sẻ từ hoàn toàn miễn phí rồi. Thì các bạn yêu mến kênh thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh của hộ kênh. Với video xem mình xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc cho chúc tất cả chúng ta sẽ luôn luôn gặp hái thành công, gặp hái nhiều may mắn đối với ngày mai là ngày cuối tuần đúng không ạ? Thì à, chúc cho tất cả chúng ta sẽ rực rỡ trên kênh các bạn nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.